Đã mấy năm nay Tôi chưa về thăm trường lần nào Cây phượng hồng Đã thêm phần già nua Không biết lúc này Có gì đổi thay Thời gian có làm Nếp nhăn thêm đầy Hôm nay toàn thể ờ, tập thể lớp 12D của mình trở về trường Hoàng Văn Thụ để thăm lại trường cũ và cũng là ngày kỷ niệm lớp 25 ờ, ra trường. Cái cảm giác đầu cảm giác mà khi mình được đặt chân về trường cũ rất là bồi hồi bâng khuâng và xúc động khi được gặp lại các bạn ờ, trường thì cũng có cái sự ờ, thay đổi nhưng mà mình thấy là các thầy cô và cũng có những cái tầng lớp các thầy cô đã về hưu và các thầy cô trẻ mới cũng như dạy các bạn ờ, lớp mới ra trường chúng mình thật sự là thấy xúc động mình hy vọng rằng những cái ngày này của hàng năm lớp mình họp lớp thì là sẽ được duy trì À, để chúng ta về đây chúng ta có thể ôn lại kỷ niệm về trường về lớp về các bạn bè những kỷ niệm ngày học sinh chúng ta đi học cũng có thể có mình uh, xin chúc tất cả các bạn ờ, thành viên của lớp 12D luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và luôn nhớ về những cái thời đi học của chúng mình chẳng còn thấy nhau nữa đâu ba năm trôi qua vẫn nhớ hôm nào bận nghe ngày mới vừa vào trường Chưa thấy ai quen Anh mắt lạ lẫm mình nhìn nhau Không hay lúc nào lớp mình giống như Là một mái nhà để ta sống dòng thời gian bao năm trôi nhanh ai mà giữ trong tim thấy nhớ hồn nhiên qua đi để khi ta bâng khuâng muốn nghe lại bài học xưa đã xa luôn trong nghiêm khắc nhưng chỉ mong chúng em lẫn thêm em mang ơn thầy cô vì điều ấy đây và ngày chia tay có ai ghi trên lưng còn thấy nhau nữa đâu ba năm trôi qua nhanh để lại vẫn vương hoài niệm chưa phai mãi mãi bao nhiêu năm vẫn mơ ta chỉ vừa mới lớn khôn khi con tim run lên lần đầu biết yêu biết thương sao chi như cơn mơ vội vàng trong nghiêm khắc nhưng chỉ mong chúng em lắng thêm em mang ơn thầy cô vì điều ấy đấy uh, uh, uh. và ngày chia tay có ai ghi trên lưng áo nhau bao nhiêu lời chưa nói ra mai buồn ba có khi chẳng còn thấy nhau mây lên con khi con tim run lên lần đầu biết yêu biết thương sao chi như cơn mơ vội vàng ghé đến mà lòng không quên Vào ngày chia tay chưa có ai ghi trên mình chỉ mong chúng em lớn thêm em mang ơn thầy cô vì điều ấy đây và ngày chia tay có ai ghi trên lưng áo nhau bao nhiêu lời chưa nói ra mai buồn ba có khi chẳng còn thấy nhau tim run lên lần đầu biết yêu biết thương sao chỉ như cơn mơ vội vàng ghé đến